cũng nói với em là lên rừng làm thảo quả có thể hai ba ngoài một tuần không về thì Đúng ai rồi. sẽ chăm sóc con của mình này là một trăm phần trăm bản thân là em cũng suy nghĩ rất là nhiều thì thôi để em sẽ tìm ra cái phương án mà tốt nhất thì hôm nay em muốn làm video này ừ. có gì là tối em sẽ điện lại cho cô bên đó Ok xin chào các bạn nhá Xin chào toàn thể mọi người nha, mình tên là Dơ. à, Xin chào ờ, mọi người nhá, đây tên là Sang à, Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại channel à, Sa Trường Giang Vlog à, Cuộc sống miền núi Thì như video hôm trước mà Giang có cùng với em ờ, Dơ là công an viên Thì à, có đi xem mảnh đất đấy Thì hôm qua Giang có nhắn tin cho chị à, Cô giấu tên bên Na Uy thì à, cô mong muốn là à, chị La trong dưới đó làm Thì xuống đấy thì à, có quay mà ghi hình một cái video là đi mua đất ấy thì cũng của anh em hàng xóm thôi thì à, có em dơ là công an viên thì bản thân cô giấu tên đấy cũng muốn là phải có giấy tờ đồng hoàng để sau này nó xảy ra tranh chấp gì đó à, nhà chị Lai là không bị thu hồi lại đất thì hôm nay à, video này đang muốn là chia sẻ với mọi người với lại à, cô giấu tên với tất cả mọi người khán giả trên kênh của xã Trường Giang ấy thì đây giới thiệu mọi người đây là anh à, Xăng là chủ đất chủ đất của uh, khu... vực ờ, nhà chị Lai hôm trước thì uh, hôm qua nhỉ Bà, hôm qua à, anh em mình xuống thì uh, em có nói chuyện với dơ ấy Bà. Dạ. hôm ấy uh, hôm qua là anh có đi qua đúng không còn nhớ không thì là cái chủ đất đây là anh chủ đất thì uh, hôm nay là anh uh, có muốn bán hay không hay như thế nào anh có thể nói cho mọi người biết không vâng nhưng mà uh, theo như hôm qua thì nói chung là cũng muốn bán nhưng mà hôm nay là nhìn thấy là chắc cũng không bán được thế là à, nói chung là ờ, chắc chắn là hôm nay là không bán thế à. là à, ờ, bảo với anh ra mới lại chúng giờ là xem như nào là tiền lại cái mét đất khác hay là còn chỗ nào là à, mới làm cho chết lại à. nhưng mà cái lý do vì sao anh không bán hay là lý do à, là... <coughs> cái lý do đó là bảo vệ là Ờ, trước kia là hải nhi theo thốn một chút là cũng muốn bán nhưng mà về sau này là so sánh được là không bán nữa ừ. sắp xếp được bây giờ có sắp tiền được, không bán nữa không, có tiền không bán nhưng mà gia đình nhà nhà anh là là, là có con cái nhiều đâu còn <clears throat> mà sáu đứa con à, anh anh có con trai không nhiều à có hai đứa con trai chắc à. có thể là lý do là là anh có con trai sau này là dành đất cho con trai lấy vợ à như nào đúng không để cho con trai về sau này nhé mà con trai nhé mà à. À, trở thành thì con trai muốn làm nhà chỗ nào thì phải tùy con trai à. ừ. đó là cũng không, không thể thì... mà bán chưa được thế thì có khả năng là không bán được à. ừ. nói chung là như như khó khăn đấy nhỉ ừ. như Giang lên đây thì hôm nay muốn ghi hình cho mọi người biết để à, cho tất cả à, mọi người biết Dạ, cũng như là các ờ, nhà hào tâm cũng là nhất là cô ờ, giáo tiên ở bên Naui rất là thương gia đình của chị Lai bản thân Giang cũng vậy thôi thì hôm nay gặp chủ tiếp là anh Sang ở đây thì theo như anh ấy chia sẻ ờ, do vì như vậy anh không bán nữa ngày trước là anh có ý định bán thì không biết là làm thế nào để mà có thể giúp chị Lai tốt nhất thì bản thân chị Lai thì mình biết là con tật nguyền đấy sau này cũng không ai nuôi rồi nếu sau này chị Lai mà già về thì ai sẽ là nuôi hoặc là lúc mà chị La đi làm nương đi làm thảo quả ngủ hai ba ngày ở trong rừng ấy ai sẽ là trông cháu nhỏ chị Lai cũng khóc rồi là buồn rất là nhiều mong muốn là làm ở cái chỗ mà cái nhà chị Lai cũ bây giờ ấy thì uh, như cô uh, giấu tên bên Naui mà cô đã gửi cho nhà vàng đấy là một số tiền ngày trước mà làm ăn thì ờ, vàng với lại là mua toàn bộ cái uh, vật liệu rồi uh, tiền chuyên trở ấy cô cũng gửi tiền rồi vì thời gian nói là rất là đắt nên cô bảo sợ lên nhà lai từ đoạn này lên nhà vàng nó còn khó khăn tại vì con đường này cô biết mà đây cho mọi người xem này từ đây lên đây quay cho mọi người xem đây nhé đấy là cái con đấy, đường đấy, đấy. lên ờ, từ nhà vàng lên nhà chị lai là có một đoạn hầu như toàn đường đá đi rất là khó luôn đấy thì uh, nếu mà để mà lên xe ở trên này mọi người ạ thì uh, giang phải uh, thuê máy xúc nữa để sửa lại con đường xe hai cầu mới lên được thì là mọi người đấy phải sửa toàn bộ con đường này nên rất là khó và sửa con đường phải có tiền nữa cái này là nếu như mà ở dưới đó máy xúc cũng phải mất mấy triệu nhỉ dơ nhỉ đúng không nếu mà là... san để chỗ chỗ của anh anh sang nếu mà mua đợt đất đấy nhỉ thì chỗ đấy họ nọ cũng nghe bảo là kêu máy xúc cũng bảo là 8 triệu hay là wow 8 triệu hay là 7 triệu về chắc ừ. tổng khoảng 8 triệu qua hôm nọ cũng nói rồi bảo là nhưng mà đào ở bên trên thì nó 8 triệu bên dưới một tí là 7 triệu đấy ừ. thế hôm qua anh em trao đổi ừ, lúc anh về chờ mưa anh về xong là bọn em nói chuyện thì ông Chừng đi xem đất. anh em đi xem là mà đào bên trên thì nó rơi vào tầm khoảng 3 mét và 4 mét Italy của nó, nó cao hơn à. thì ờ, cái đất nhiều hơn cho nên là à. nó là 8 triệu nhưng mà đào xuống thì 7 Đúng triệu nó, nó cao sâu so. Ờ. thì uh, đấy Giang uh, chia sẻ với mọi người như vậy không biết là như thế nào thì uh, rất là khó cho bản thân Giang thì bây giờ uh, đang bản với em dơ với là uh, xăng nhỉ giờ mình sẽ vào trong nhà chị Lai để thông báo chị Lai như vậy thì có lẽ là Giang trong thời gian tới sẽ liên lạc với em uh, lái máy xúc thứ hai là em uh, anh Sánh uh, sẽ chở cát sỏi cho mình là anh có, chở lên chỗ vị trí nhà chị Lai được hay không thì uh, với giá cả Giang sẽ làm giá với anh đó để uh, anh đó có thể chở lên bên đây và làm đây cho gia đình chị đất của chị đây không phải mất tiền nữa đấy thì bây giờ mình sẽ vào nói chuyện với chị Lan nhỉ thì, dạ, uh, vâng. xin mời tất cả các bạn uh, ờ, vào trong này với uh, Giang nhé Đây là mình cũng phải vào, mình cũng phải bàn bạc nói chuyện với uh, chị Giang Phải nói chuyện xem chị uh, nó thích ở đây là ra ngoài kia nhưng mà ra ngoài kia khẳng định là không có đất ở rồi đấy, có đất ở bởi vì ở đấy là anh không bán là dạ, cũng không thể là uh, mua lại cái số đất đấy được cho nên là bây giờ là mình tính cái kế của em thì bây giờ làm lại cái chỗ cũ đào mở rộng sang để làm lại cái nền nhà cũ ờ, làm nhà tại chỗ cũ cho chị Lai thôi nhỉ có khả năng cái đấy là nó phù hợp nhất bởi vì đất đây không, không, không mất tiền mua đấy không không mất tiền mua cho nên là mình tận dụng cái tiền mà mình mua đất ấy để trang trại cho nhà chị hoặc là để hôm nào mà thợ lên xây nhà mình mua ờ. thức ăn, thức ăn cho thợ xây là cái vấn đề tốt không biết chị Lai nhà chị Lai nhá chị Lai ơi em nói chuyện tí gặp chị tí đi à, chào mọi người chào tất cả các bạn nhá ừ, chào các <laughs> chào tất cả các bạn thế thì chị Lai đang lên đây nói chuyện với chị Lai thì em lên đây nhá chỗ này đất là người ta không bán nữa ừ. ừ thì thôi thì uh, bây giờ phải tùy thuộc vào, vào người ta bây giờ tìm chỗ khác không được nữa thì à. Ờ, em nên nói chuyện với chị đấy là có qua em cũng đấy. Vâng, đi hỏi rồi qua đấy. anh em cũng đi à. hỏi cũng gặp trực tiếp anh xăng rồi lúc anh ra trường mưa anh về thì em cũng gặp trực tiếp anh xăng hỏi anh bảo không bán Đấy, thế là phải làm là à, làm chắc là cũ này đó anh ờ. cố gắng ra à, làm từ cũ này đó ờ. ừ. chắc làm cho cũ này thì nó lại thứ nhất là đất của mình thứ hai là mình ở quen cái địa hình này rồi thì nó thoải mái hơn ừ Vậy ừ. chỗ này nó yên tĩnh, không có xe cộ đi lại thì nó yên tĩnh hơn. Ừ, con cháu thì nó ở đây thì nó thoải mái ra ngoài đấy thì nó lại gần đường con cháu mình nó, hay chạy ra đường có xe nọ kia thì nó lo lo một mà chút. anh anh Giang nó cũng ăn giúp cho làm cái chỗ cũ này thôi. À, hay hơn sau một tí nhưng mà cũng gắng <laughs> lên trên này làm cho chỗ cũ này. À. Ừ. Thì đấy thì hôm nay là Giang lên chia sẻ với như vậy thì tất cả các bạn biết cũng như là muốn để cho cô, cô giấu tên ở bên Na Uy ấy để cô có thể hiểu hơn về cái địa hình với lại là cái giá cả ở trên này đúng là mong muốn là của cô là muốn giúp chị à, xuống dưới đấy để gần hơn nhưng mà vì là chị là còn một cháu bị liệt đấy nên lại là chị cũng nói với em là lên rừng làm thảo quả có thể hai ba ngày một tuần không về thì Đúng ai rồi. sẽ chăm sóc con của Chính mình này là một trăm phần trăm bản thân là em cũng suy nghĩ rất là nhiều thì thôi để em sẽ tìm ra cái phương án mà tốt nhất thì hôm nay em muốn làm video này ừ. có gì là tối em sẽ điện lại cho cô bên đó với lại là ngày mai em sẽ đưa người lái con uh, chở vật liệu lên liệu người ta có lên được từ cái chỗ sân bóng nhà vảng lên đây được không giúp chị đấy thì uh, ờ, đấy nên là nếu như mà không lên được nữa nha chị nhá thì là phương án cuối cùng thì là mình sẽ xuống dưới đó để tìm đất còn nếu mà lên được thì ok mình sẽ làm đây ừ. Thế toàn bộ cái ờ, sân này là của mình thì sau này em sẽ đưa máy xúc lên đây để san bằng cái hai là một chỗ đoạn máy xúc ở dưới kia các bạn ạ thì là Giang sẽ à, cho máy xúc để sửa lại con đường để xem xe nó có lên được không thì sáng mai là chủ uh, mình thuê cái người chủ đó, xe xe đó để người ta lên xe trực tiếp thì người ta lái xe người ta mới biết lên được hay không ừ. thì mình không đi xe này mình không biết được ừ. các bạn ạ mong mọi người thông cảm thế ừ. nên em lên thông báo chị như vậy ừ. thế này là có anh sang ở đây cũng là anh em trong nhà thôi nhưng mà cũng một lần nữa phải chịu thôi đấy thì là chị cũng đừng buồn quá em sẽ cố gắng uh, giúp chị bằng mọi giá em sẽ giúp chị tay làm việc ở cái ờ, nhà lây ở đây ấy nhưng mà lúc đó thì bà con làm gì chắc khả năng người ta cũng phải giúp đỡ người vâng, ta vâng. cũng phải là không đào móng hay là người ta phải vâng. ờ, anh em mà và khiêng đá để chế móng để cho nhà lai thì ờ, ví nhất là nhà lai như là như anh này cũng thế là bà con mà dựng nhà gỗ này thì chị lai cũng đi giúp có đi có lại thôi đúng không rồi đúng, rồi. là điều đương nhiên anh em ở trong xóm <coughs> thì nó, nó giúp nhau cả không vấn đề đấy thì hôm nay là lên ờ, video ngày hôm nay thì giang chia sẻ mọi người vậy thôi chắc là video ngày nay dừng ở đây thôi thì à, có em dơ đây là đúng là cô là muốn giấy tờ để mà có em dơ là muốn là một người xã để chứng kiến cái cái giấy tờ đó để sau này tranh chấp ấy nói cái đất đai nó như vậy rồi thì cái phương án thì giang không biết là nay lên thì mới phải vỡ lở ra mình khá là mình phải tìm hiểu chính xác được hay không thì mình mới làm đấy thì à, giang lên chia sẻ video đó để cho mọi người biết hơn và có cô ở bên Na cũng rõ hơn thì à, có lẽ là à, Giang xin kết thúc ở đây video ngày hôm nay đây thôi xin à, chúc tất cả các bạn à, luôn luôn mạnh khỏe bình an thành công trong cuộc sống nếu tất cả các bạn thấy video của Giang hay nghĩa thì hãy cho Giang một like một chia sẻ và nút đăng ký ủng hộ kênh để Giang có thêm động lực để giúp bà con nghèo trên vùng cao khó khăn này cháu nhỏ một côi xin chào tạm biệt hẹn gặp lại tất cả mọi người video sau chào tất cả mọi người nhỉ à, chào, chào, chào các, các bạn nhé